Alo. Vâng, Huyền Trang xin kính chào tất cả cô chú anh chị cùng tất cả mọi người. À, quay trở, tiếp tục quay trở lại với kênh của em Huyền Trang. Và hiện tại bây giờ à, kết quả của miền Nam đã ra rồi. Thì em sẽ ngồi lại đây cùng à, những cái dự định cũng như phân tích những kết quả của ngày hôm nay và xem kênh của em bắt được chặt là trúng hay là, là thắng lợi hay là thua quý anh chị nhé. Và đây chính là cái logo hình đại diện của kênh em Huyền Trang Cơ một thì mọi người đi qua thì hãy nhớ để lại cho em trang một like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em để em có niềm động lực tốt hơn có sức mạnh à, thống kê ra những con số sàng lọc kỹ càng hơn để chốt lên cho tất cả mọi người để mọi người tham khảo hàng ngày đúng không ạ tất cả mọi con số của em chốt cũng như kênh em làm hoàn toàn miễn phí à, cho nên mọi người yêu mến thì hãy để, để lại cho em một like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em quý chị nhé Thế là cái niềm động lực tốt nhất để cho em phấn đấu và ngày càng hoàn thiện, hoàn thiện hơn để à, cống hiến cho tất cả mọi người đúng không ạ? Và trước mặt cô chú chị đây chính là cái bản kết quả mở thưởng của chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ? Ngày thứ ba thì à, thứ ba thì số số gồm có ba đài đó là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu ạ. Điểm qua kết quả thì đầu tiên ở đài Bến Tre thì có đầu là con số 79 ạ. Và đuôi à, là con số 25 hoặc là cảng cảng 9. Tổng Thành Và ở Vũng Tàu thì có đầu là con số 86 ạ Đuôi là con số 32 Tổng Càng hai Hoặc là tổng 5 quý chị nhé Ờ, ở Bạc Liêu thì có đầu là con số 06 và đuôi là con số 28 và càng 4 và là tổng không ạ. Rồi, kết quả đã ra. À đầu đuôi đã về. Thì cô chú anh chị nào có trúng được đầu đuôi được lô tô ngày hôm nay thì em xin gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người và những người nào bị thua tha trong ngày hôm nay thì cũng em chúc, xin gửi lời chia buồn với tất cả mọi người đúng không ạ à, lô đi à, sổ xấu thì có ngày thắng ngày thua thì cái đây là điều đương nhiên ạ à, kính chúc cho mọi người sẽ gặp nhiều may mắn cũng như có sức khỏe chúng ta sẽ có tất cả quý chị nhé à, đối với đài bến tre thì có đầu là có bị câm gồm có con đầu số 1 đầu số 4 và số 5 là bị câm và đầu số ở Vũng Tàu thì có đầu số 1 và số 6 là bị câm đúng không ạ và ở tới Bạc Liêu thì à, có đầu số 1 và đầu số 6 là bị câm như vậy thì à, các đầu các đài ngày hôm nay thì cái đầu câm khá là nhiều thì cái xác suất cái lô về của chúng ta chốt thì cũng khá là ít đúng không ạ rồi thì kết quả đã ra thì em sẽ đến với phần chốt số của em cho tất cả mọi người ngày hôm qua đúng không ạ Ở ờ, đây ạ. À, ngày hôm qua thì em có chốt trên kênh cho tất cả mọi người thì à, liệu nó có nổ tương bừng hay không thì chúng ta cùng à, kiểm chứng quý chị nhé. Thì một thời gian qua thì kênh của em liên tiếp ăn đầu đuôi, ăn lô tô đúng không ạ? Thì quý chị à, xem kênh cũng đã biết rồi. Thì mọi người hãy nhớ đó là bớt chút thời gian để lại cho em một like cũng như ấn đăng ký kênh của em. Đó là niềm động lực tốt nhất để em à, đấu hoàn thiện hơn đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì em xin chân thành cảm ơn 3.770 lượt xem của tất cả mọi người cũng như 93 lượt like của tất cả anh chị em để mọi người yêu mến kênh thì hãy thả tim thả like cũng như ấn đăng ký kênh và bình luận góp ý xây dựng kênh để em hoàn thiện uh, hơn quý anh chị nhé à, điểm qua kết quả thì ở đài về tàu à xin lỗi ở đài bến tre thì em có sốt cho tất cả mọi người à, đúng không ạ bến tre lô 5995 đúng không ạ 5995 thì nhìn xem bảng kết quả Như vậy thì năm 995 ở trên bảng kết quả gà đá Bến Tre ngày hôm nay chúng ta không gặp ái được thành công rồi cố xin chị ạ. Tiếp theo thì ở Vũng Tàu. Paulo 0440 Vũng Tàu 0440 Như vậy thì Vũng Tàu cũng à, khá là tiếc rồi ạ. Thật sự mà nói thì ngày à, kênh của em ăn liên tiếp những ngày gần đây liệu ngày hôm nay có bị gãy cầu hay không quý chị 6886 ở đài Bạc Liêu nhìn lên bằng kết quả thì cũng khá là tiếc à, nói về à, đài Vũng Tàu còn 86 rồi quý chị ạ rất tiếc 6886 ở Bạc Liêu Như vậy thì Đại Bạc Liêu cũng không gặt hái thành công rồi. Đầu đuôi nó ra năm năm tám tám hai bảy là 58852772 là chín Thì nhìn trên bảng kết quả chúng ta cũng khá là tiếc đúng không? chín để đây về bảy chín quý chị cũng khá là tiếc rồi. sáu chín về bảy chín luôn. hai bảy bảy hai thì hai bảy về 28 đúng không? Cũng khá là tiếc rồi. Đít hai 72 hai 2 hai đúng không? Như vậy thì điểm qua kết quả ngày hôm nay thì trên kênh của em chốt cho tất cả mọi người đã bị gãy cầu, không gặp phải đã thành công rồi. Thì em cũng xin gửi lời chia buồn với tất cả mọi người đúng không ạ? Em thật sự xin lỗi. Và con số em dự đoán thì em à, đều tâm huyết. Nhưng mà do được đường cầu nó bị gãy, à, nó không có về thì em thật sự mà nói thì em xin gửi lời chia buồn với tất cả mọi người đúng không ạ? Có ngày thắng ngày thua thì em sẽ hoàn thiện hơn, em sẽ cố gắng hơn, phấn đấu à, tốt nhất cho tất cả mọi người đúng không ạ? và mọi người hãy động viên em bằng nút like nút thả tim nút like để em có động lực tốt hơn nghiên cứu kỹ hơn để ngày mai em chốt cho mọi người là con số sẽ về bờ quý chị nhá và tất cả những con lượt đóng góp lượt like lượt bình luận của quý chị em sẽ luôn luôn à, ghi nhớ và em sẽ cố gắng hơn hoàn thiện hơn để cho tất cả mọi người để chúng ta à, có chiến thắng hàng ngày đúng không ạ và những con số đã ra, số số đã về rồi đúng không ạ? Thì em đã phân tích, à, nghiên cứu. Sau thời gian thì em có sàng lọc, em nghiên cứu. Và em sẽ đến phần chốt số cho tất cả mọi người là công khai vào ngày mai như sau ạ. Ngày mai của chúng ta là ngày thứ tư, ngày 21 tháng 6, à xin lỗi quý chị, 21 tháng 9 ạ. Năm 2022 thì à, gồm có ba đài đó là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng đúng không ạ? Thì đầu tiên ở đài Đồng Nai thì em sẽ chốt cho quý anh chị con lô đó là con lô 17 71 ừ. ạ. Rồi. Ở ờ, Cần Thơ thì em sẽ có lô đó là con số 04 40 và tới đài Sóc Trăng thì lô đó là 75 và con 57. Đầu đuôi số 3 đài thì em sẽ có lô số 96 sáu sáu sáu chín, ba, ba 69 bốn ba, ba bốn ạ. Rồi ạ, trên đây là những con số cho quý anh chị tham khảo vào ngày mai, ngày thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2022. Thì à, mọi sự đóng góp, mọi lượt like, mọi lượt đăng ký kênh, mọi sự bình luận à, của quý anh chị đều là cái niềm động lực cho em để em phấn đấu em mà cố gắng tốt nhất để em mà đưa ra những con số cũng như dự đoán tất cả mọi con số cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ và video của em này chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi cho nên mọi người đi qua thì hãy nhớ để lại cho em một like cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ em quý chị nhé à, cuối video thì em chỉ kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai ạ xin chúc cho tất cả mọi người chúng ta sức khỏe dồi dào ngày mai chúng ta sẽ chiến thắng ngày mai chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn đúng không ạ Em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.